Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của điện máy cường lên đây thì uh, hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị các bạn sản phẩm là máy xay giò chả mini gia đình đấy thì uh, con này cũng công suất lớn nhé nó sử dụng motor 2,2 kg đấy thì đây tổng thể của máy máy thì uh, cấu thành toàn bộ bằng inox đấy thì đảm bảo được cái độ uh, bền vững với là cái tuổi thọ nó cao đấy thì đây đây là phần quan trọng nhất của nó đấy là cái phần uh, lồng bên trong để xay giò chả đấy dung rất lớn đấy thì lưới dao đây lưới dao có ba dao dao này có thể thay thế đấy thì dao thì nó rút ra rút vào rất chi là tiện đấy thì có khi mà rút cái dao vào thì mình chú ý cái thân ngang này đấy mình không thể rút như thế này được rút như thế này thì là khi mà cái trục quay thì nó không dẫn theo cái lưới dao nó quay được thì mình phải quay ngang như thế này khi nào để cho cái trục này nó sập xuống ở cái cái rãnh này đây thì nó bắt đầu nó mới ăn trúng vào cái dao đấy thì nó sẽ là đây khi mà mình muốn khóa cái dao lại mà không muốn cái dao nó rút ra được thì mình xoay đi một tí đấy thì là cái dao nó sẽ không bung ra nó không, không trượt lên như thế này được đấy thì thiết kế nó cực kỳ thông minh và cực kỳ an toàn luôn đấy thì là cái lồng xoay dầu chả này nó bằng inox hết đấy cực kỳ láng mịn đấy thì đảm bảo được là khi làm ờ, giò chả thì là thời gian lâu dài thì nó không bị tét rỉ thì không bị tét rỉ thì nó sẽ đảm bảo tuổi thọ với lại là cái chất lượng ờ, giò chả nó ra nó chuẩn hơn đấy thì ờ, bên này này đây là cái khoang mà để đựng đây đựng đá đựng nước đá đấy cái khoang này là để mà làm mát làm mát cái phần giò chả trong khi mà sai thì nó sẽ không bị ờ, nó không bị huyến ra đấy thì làm giò chả nó sẽ tốt hơn đấy thì bà con trực tiếp đổ nước vào đây và đổ đá vào đây đấy thì đây có hệ thống khóa và sẽ được để một cái tấm gọi là tấm ờ, cắt nhiệt đấy, đảm bảo được là cái lượng nhiệt nó không bị thoát ra đấy khi mà nắp vào thì nó cực kỳ kín đấy có khóa này có khóa bấm này qua gài đấy thì là đảm bảo là khi mà khi mà mình à, đổ nước vào thì à, nhiệt nó không bị thoát ra và đảm bảo được cái độ à, ở cái buồng này thì nó sẽ luôn luôn nằm trong cái độ lý tưởng để là làm trò chạ đấy thì ngay bên này sẽ được bố trí một cái khóa cái này gọi là khóa để xả nước đấy thì bà con có thể đây đây là dùng cái ống ren sắn rồi thì có thể về có thể vặn vặn trực tiếp cái vòi vào đây đấy để là xả nước luôn đấy khi nào mà nước cảm thấy nó bắt đầu là hết mát rồi hết là rồi không không đủ nhiệt độ lý tưởng nữa thì mình sẽ xả ra đấy và cho đá đổ lần, nước mới vào đấy thì là máy thì được uh, cấu thành cực kỳ đơn giản đây là cái vùng uh, cái cái cái cái, cái buồng sai của nó dẫn động trực tiếp từ qua trục cái trục motor này đấy thì là cái đây là cái cái hộp này như cái hộp số này nó cực kỳ to này nó dẫn động qua hai cái trục này đấy thì thiết kế như thế này là thì trong quá trình mà mình uh, đã xay xong giò chả rồi thì mình có thể đổ giò chả ra cực kỳ dễ dàng bên này thì có một cái tay khóa tay khóa cần đỏ này đấy, thì mình vặn ngược này là tháo lỏng nó ra đấy nới lỏng nó ra thì khi đấy thì mình sẽ quay đi quay lại cái cái này nó dễ dàng đấy thế bắt đầu là mình để ngang con máy như thế này đấy cái tay này tay này mình sử dụng để để ngang con máy và dùng tay bên này để khóa lại đấy khóa lại như thế đấy thì máy là nó sẽ nằm yên ở nằm ngang nằm ngang yên luôn thì là tức là có một cái cần khóa với là một cái cần để xoay đấy thì là khi đây thì tôi dùng một tay để quay một tay để ờ, giới thiệu máy nên là không tiện để để sử dụng cái cái, cái việc khóa nó lại như thế đấy thì máy nó có thể nằm ngang nằm ngang như thế này thì ờ, bà con có thể trực tiếp ờ, vớt giò trả ra đấy thì nó dễ hơn là mình để máy như thế này để vớt ra những cái dòng máy rẻ máy giá rẻ thì là nó chỉ như nằm như thế này thôi thì khi mà bà con cứ múc giò giò trả ra như thế này thì nó hơi khó đấy thì mình dốc dốc ngang ra như thế này thì nó tiện hơn đấy kể cả bất kỳ bất kỳ những cái gì như kiểu mà mình có thể xay xay ờ, rau má kết hợp để xay rau má hoặc là xay những bất thứ thứ gì gọi là uh, chất lỏng thì khi mà mình như thế này mình khó múc đấy thì khi mà mình xay chất lỏng thì mình có thể đổ ra như thế này đấy mình đổ ra như thế đổ ngang ngang như thế này thì không phải vớt đấy nó có thể xay kết hợp được cả xay ướt cả xay khô đấy xay cả thực vật hay nói chung là đấy là một cái máy xay đa năng nó vừa làm được giò chả nó vừa xay được đa năng luôn đấy giò chả thì mình chỉ có thêm một cái khoang để đá như thế này đấy thì nó cực kỳ uh, tiện con này nó cực kỳ tiện luôn đấy thì nó chạy cái motor 2,2 ờ, kg của toàn phát lấy motor 100 dây đồng bảo hành cho bà con 12 tháng đấy thì chất lượng motor không bà con không phải lo đâu cái này thì bọn tôi bảo hành cho bà con 12 tháng đấy thì là chất lượng của nó thì thì thì, thì, thì được ờ, khẳng định rồi thương hiệu động cơ toàn phát thì nó được khẳng định rồi đây còn đây là cái phần mà khi mà mình để xoay đi xoay lại này. ở trên này thì cũng được bố trí những cái bạc bi bạc đấy cái phần bạc này đây cái phần xoay như thế này xoay nhiều như thế này thì là cái phần này nó sẽ không bị lỏng lẻo đi và nó sẽ không bị rơ thì đảm bảo được cái uh, dùng thời gian lâu dài nhưng mà cái máy nó vẫn chắc chắn nó vẫn cứng vững đấy thì đảm bảo được là tuổi thọ nó cao hơn đấy còn về cái phần uh, cái phần uh, chân đấy, phần chân thì nó được trực tiếp nó được uốn nó được uốn từ một cái thân uh, inox như thế này đấy thì nó sẽ đảm bảo được cái việc uh, cái này nó cứng vững hơn và đây nó sẽ được hàn ngang như này bà con xem cái mối hàn này đây mỗi hàn cực kỳ tốt luôn đấy nhìn như như, như như kiểu mà nó sẽ được cấu thành từ một một một thân ờ, inox ừ, có sẵn rồi chứ không phải là hàn vào đấy nhìn cái mối hàn này nó cực kỳ liền luôn thế thì đảm bảo được cả cái chân này nó cứng vững như thế này đấy thì là nó có bốn cái ờ, ủ cao su như thế này để tránh cho việc ờ, để giữa cái mặt trơn thì nó không bị trơn trượt đấy thì tổng thể máy thì có trọng lượng khoảng độ 30 kg 30 40 kg đấy thì di chuyển nó cũng dễ dàng thôi đấy không có gì khó cả đấy thì bà con có nhu cầu mua máy xay dò chảy chả máy xay đa năng thì uh, vui lòng liên hệ uh, điện máy cường lên địa chỉ 923 giải phóng hoàng mai hà nội hoặc qua số uh, điện thoại uh, chúng tôi để ở dưới góc màn hình đây thì là sẽ được tư vấn và báo giá tốt nhất đấy thì uh, đây thì uh, đây tổng thể đây thì còn rất nhiều máy đấy ngoài ra chúng tôi còn cung cấp một số dòng máy như kiểu mà uh, nước mía máy bắt nước mía Ờ, máy vặt lông gà lông vịt máy làm bánh mì đây, hoặc là các dòng máy uh, máy ờ, để uh, nướng thịt Đấy, bên tôi có cung cấp rất cực kỳ dòng máy đấy thì bà con có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số để dưới góc màn hình đây đấy, chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video của chúng tôi nhấn nút đăng ký để uh, xem những video mới nhất và cập nhật trong chương trình khuyến mại